ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao lắng nghe anh luân thuyên về một tình đâu đã tựa chiêm bao có nghe thôi đã thế ngọt ngào đủ biết anh si mê em như nào ít khi anh văn thơ ra sao bụng đói nhưng vui quên luôn còn cao nắm đôi tay kêu xa đừng một lần không ta nghĩ qua thôi trong anh còn tìm đập tung lên rung nóc rung nhà hóa ra yêu đơn phương một người sao trên cao là người bạn tâm giao lắng nghe anh luân thuyên về một tình đâu đã tự chiêm bao có nghe thôi đã thấy ngọt ngào đủ biết anh si mê em như nào ít khi anh văn thơ ra sao bụng đói nhưng vui quên luôn còn cao nắm đôi tay kêu xa đừng một lần không ta nghĩ qua thôi trong anh còn tìm đập tung lên rung nóc dung nhà hóa ra yêu đơn phương một người mơ trong cơn mơ trong cơn mơ trong cơn mơ yêu đến vậy thôi phá điên giờ làm sao giờ những ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao lắng nghe anh luân thuyên về một tình đâu đã tận chăm bao 我。